Mình là Tuyên đang làm việc tại shop Hoàng Piano phụ bán đàn Trong những ngày rảnh rỗi mùa dịch Covid này Kiểu dáng đẹp nhờ HB7 Roland Digital Nhưng mà này là đồ sách kinh hand của Nhật Mở nhạc demo đi Cho khách hàng coi HB7 Đây là volume Rồi cái này gọi là gì? Metronome Rồi Khi mà mình học đàn á Mình bật cái tiếng nhịp lên để cái chân mình nè mọi người Mình sẽ nhịp theo cái điệu Khi mà mình học đàn mình nhịp cái chân theo Rồi bắt đầu vô nha Đầu tiên Muốn học đàn piano ngón tay là phải cắt sạch chỉ vô món tay của tôi cho mọi người coi món tay là phải cắt à, không có chừa móng à, cắt sát cái ngón tay đó à, mọi người thấy mình cắt sát sát ngón tay đúng không rồi bây giờ cái tư thế đầu tiên của một người học đàn đó là để tay lên phím đàn nhìn nhận nha mọi người đây là phím uh, hai thanh ba thanh hai thanh ba thanh rồi cái tay để vậy là không có đánh đàn được đâu muốn đánh đàn được là cái tay phải giống như con cọp vậy mọi người tay kiểu như nè đó để tay kiểu như con cọp chuẩn bị bồ mồi đó rồi mấy cái đầu bàn tay á, là để hướng xuống để giữ mấy cái phím đàn cho nó dính tốt rồi tay như vậy là chuẩn nha bây giờ mình sẽ tập trước tay phải theo các nốt nhạc nhìn Caramel quay có vẻ chán nha hai mọi người mọi người đừng có buồn ngủ nha rồi bây giờ đầu vô mở lớn lớn âm thanh lớn lên đồ re mi fa son chân và tay phải đồng bộ với nhau nha đó tập làm tập như thế này chân này nha chân nhấc lên nè ngón tay mà dậm xuống cái phím đàn đồ là phải chân cũng phải đập một nhịp luôn đó mọi người làm như vậy cho nó đều đó bạn Caramel nói đi bạn thấy buồn ngủ quá vậy này là gì metronome metronome đó nhấn metronome nha mọi người cái điệu này nó nhanh quá mình sẽ làm chậm lại mới tập là làm chậm là khoảng 95 thôi nào rồi mọi người ơi luyện cái tay à, phải xong rồi mình sẽ luyện qua tay trái cũng như vậy thì à, cũng là nhịp một chân thôi không cần phải nhịp hai chân nha Rồi mọi người ơi Nãy giờ là mình hướng dẫn à, mọi người là nhịp chân và tay đồng điệu với nhau mà Muốn à, biết rành hơn về học đàn tại nhà thì mua cây đàn này đi Thầy Hiếu sẽ đến dạy đàn tận nhà cho các bạn khi các bạn muốn học về piano, guitar và organ luôn 07767 09067 nha chân phải đều với nhau và khi đã quen rồi thì cái nhịp chân ở trong đầu của mình luôn đây anh Hoàng piano vừa đánh ờ, thử với cái đàn hb 7 cho các bạn xem đấy